hẹn lại lên dã bạn hẹn nhau bên vắng mưa rơi để mưa ướt đẫm vai gầy đến hẹn lại lên dã bạn người ơi thôn đắm hẹn nhau bên phố